Kính chào quý vị và các bạn, xin được gửi tới quý vị và các bạn bản tin AstraZeneca, liều 1 rủi ro ít nhưng yên tâm tiêm liều 2. Một nghiên cứu do nhà sản xuất vaccine AstraZeneca đứng đầu và tài trợ cho thấy vaccine COVID-19 của họ quả thực có rủi ro nhỏ về đông máu hiếm gặp sau liều 1 nhưng không còn rủi ro sau liều 2, theo công bố ngày 28 tháng 7. Nghiên cứu của chính AstraZeneca công bố trên tạp chí y khoa Lancet cho thấy huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu TTS sau liều đầu tiên có tỷ lệ là 8,1 trong 1 triệu người được tiêm, sau liều thứ hai tỷ lệ này là 2,3 trong 1 triệu, sự tương đương với tỷ lệ được thấy ở những người chưa được tiêm chủng, công ty gốc Anh Thụy Điển cho biết. Gợi ý của nghiên cứu là khuyên mọi người không nên ngần ngại tiêm liều 2 nếu họ không gặp khó khăn sau liều đầu tiên. AstraZeneca là công ty công nghệ sinh học và dược phẩm đa quốc gia của Anh, Thụy Điển, có trụ sở chính ở Cambridge, Anh. Việc tiêm vaccine AstraZeneca đã phải đối mặt với một số trở ngại, bao gồm sự chậm trễ trong sản xuất và một số ca tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm cả TTS, khiến một số quốc gia hạn chế hoặc ngừng sử dụng vaccine này. Cơ quan quản lý thuốc của Liên minh châu Âu EU đã xem xét các trường hợp TTS kể từ tháng 3 và đã tìm thấy mối liên hệ có thể có với vaccine AstraZeneca và vaccine của Johnson Johnson cùng dùng chung một công nghệ. Tuy nhiên, EU khẳng định lợi ích tổng thể của cả hai loại vaccine này lớn hơn bất kỳ rủi ro. Nghiên cứu mới công bố ngày 28 tháng 7 đã đánh giá các trường hợp được báo cáo tính tới ngày 30 tháng 4 xảy ra trong vòng 14 ngày sau khi nhận liều đầu tiên hoặc thứ hai của AstraZeneca. Theo đó, 13 trường hợp TTH đã được xác định trên toàn cầu sau liều thứ hai ở những người từ 45 tuổi đến 85 tuổi, bao gồm 8 phụ nữ. Để so sánh, nghiên cứu cho thấy khoảng 399 trường hợp đã được báo cáo sau liều đầu tiên dựa theo dữ liệu ở EU và Anh. Tổng hợp lại, nghiên cứu tính toán rằng trong 1 triệu người được tiêm mũi đầu tiên, có 8,1 ca huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu TTS. Tính toán này dựa theo tổng số 49 triệu người đã tiêm vaccine từ EU và Vương quốc Anh từ cuối tháng 4. Sau liều thứ hai, cứ 1 triệu người thì có 2 đến 3 trường hợp báo cáo các vấn đề về đông máu. Con số này dựa theo 5,62 triệu người đã tiêm liều 2 Riêng tại Anh, cơ quan quản lý Vương quốc Anh đã nhận được 411 báo cáo về các cục đông máu hiếm gặp với tiểu cầu thấp sau khi tiêm AstraZeneca. Trong đó có 71 trường hợp tử vong tính đến ngày 14 tháng 7. 5 trường hợp tử vong xảy ra sau liều thứ hai. Khoảng 2,7 triệu liều đầu tiên và 22,8 triệu liều thứ hai AstraZeneca đã được tiêm ở Anh vào thời điểm đó, theo cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Anh. Các nhà khoa học tại Oxford và AstraZeneca đang tiến hành nghiên cứu giai đoạn đầu để xem liệu vaccine có thể được sửa đổi để ngăn ngừa các tác dụng phụ hiếm gặp hay không. Vaccine AstraZeneca giải thích về độ an toàn vấn đề đông máu. Kể từ khi Vương quốc Anh bắt đầu chương trình tiêm chủng quốc gia chống COVID-19, tính an toàn của vaccine tại Anh đã được giám sát chặt chẽ bằng cách sử dụng chương trình thẻ vàng – Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe MHRA thuộc Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh điều hành thẻ vàng. Chương trình thẻ vàng thu thập và theo dõi thông tin, chẳng hạn như các phản ứng phụ nghi ngờ hoặc các sự cố bất lợi liên quan đến thuốc và thiết bị y tế. Mục đích của chương trình là đưa ra cảnh báo sớm rằng sự an toàn của thuốc hoặc thiết bị y tế có thể cần được điều tra thêm. Rối loạn đông máu và vaccine AstraZeneca ở Anh – Bài tổng hợp từ trang web Quốc hội Anh cho hay, sau đánh giá ban đầu vào ngày 7 tháng 4 năm 2021, MHRA cho rằng 4 trường hợp đông máu với mức độ tiểu cầu thấp trên 1 triệu liều vaccine AstraZeneca. Đến ngày 28 tháng 4 năm 2021, MHRA ước tính rằng có 10,7 trường hợp đông máu trên 1 triệu liều AstraZeneca. Theo dữ liệu mới nhất trong số 30,8 triệu liều vaccine AstraZeneca được sử dụng tại Vương quốc Anh từ ngày 9 tháng 12 năm 2020 đến ngày 5 tháng 5 năm 2021, đã có hơn 260 trường hợp huyết khối giảm tiểu cầu, tương đương với 10,9 trường hợp trên 1 triệu liều. Phần lớn các biến cố đã được báo cáo sau liều đầu tiên và chỉ 8 ca được báo sau liều thứ hai. Tử vong xảy ra trong 20% các trường hợp, tương ứng khoảng 50 người giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch do vaccine VITT và huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu TTS là những thuật ngữ được sử dụng để mô tả tình trạng này. Hướng dẫn về vaccine của đại học Oxford AstraZeneca đã thay đổi như thế nào ở Anh? Nguy cơ bị VITT sau khi tiêm vaccine AstraZeneca là rất nhỏ. Ngày 7 tháng 4, Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng JCVI ban đầu khuyến cáo rằng người lớn dưới 30 tuổi không có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nên được cung cấp vaccine thay thế AstraZeneca nếu có. Sau khi có thêm bằng chứng, cộng thêm việc tỷ lệ lây lan thấp đi trong dân Anh, ngày 7 tháng 5 JCVI kết luận người lớn tuổi dưới 40 nên được cung cấp vaccine khác AstraZeneca nếu có sẵn và chỉ khi điều này không gây ra chậm trễ đáng kể trong việc tiêm chủng. Hướng dẫn mới nhất của MHRA về đông máu và vaccine AstraZeneca cho biết nguy cơ hiện ước tính là khoảng 1 trên 100.000 đối với những người trên 50 tuổi và 1 trên 50.000 đối với những người từ 18 đến 49 tuổi. Nguyên nhân gây ra giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch do vaccine VITT và huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu TTS sau khi tiêm AstraZeneca. Các cơ chế sinh học gây ra VITT sau khi tiêm AstraZeneca vẫn còn đang được nghiên cứu. Hiện chỉ có một số nghiên cứu ở Đức, Anh, Đan Mạch và Na Uy. Bằng chứng ban đầu cho thấy rằng hội chứng VITT là do quá trình quá mức của hệ thống miễn dịch. Ở những cá nhân bị huyết khối giảm tiểu cầu, người ta thấy có mức độ cao của kháng thể chống lại một phân tử được gọi là yếu tố tiểu cầu 4, PF4 có vai trò thúc đẩy đông máu. Các tự kháng thể PF4 có tác dụng không mong muốn là kích hoạt các tiểu cầu, do đó dẫn đến hình thành các cục máu đông. Đồng thời chúng cũng kháng lại tiểu cầu, chỉ huy hệ thống miễn dịch tiêu diệt chúng. Phản ứng này dẫn đến cả lượng tiểu cầu thấp và cục máu đông. Trước đó, giới khoa học nhắc về việc sử dụng thuốc chống đông máu heparin có thể gây ra giảm tiểu cầu, nhưng không có trường hợp giảm tiểu cầu sau khi tiêm AstraZeneca nào lại đã tiếp xúc với thuốc này. Mặc dù VITT được cho là một hiện tượng miễn dịch và do đó phản ứng miễn dịch được kích hoạt bởi liều thứ hai lẽ ra phải cao hơn, ta vẫn chưa hiểu rõ tại sao phần lớn các trường hợp VITT 254 trường hợp đã được báo sau liều đầu tiên AstraZeneca và chỉ có 8 ca sau liều thứ hai. Một số chuyên gia đặt giả thiết có thể vì số liều AstraZeneca thứ hai được tiêm tại Anh vẫn còn thấp so với số liều đầu tiên. Các vaccine khác thì sao? Số liệu tại Anh cho thấy tới nay chỉ có hai trường hợp huyết khối có giảm tiểu cầu liên quan tới vaccine Pfizer tính đến 31 tháng 3 2021. Hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy những trường hợp hiếm gặp này là do Pfizer-BioNTech gây ra. VITT hiện không bị cho là liên quan tới vaccine Pfizer và Moderna dựa trên công nghệ mRNA. Vaccine Johnson Johnson Johnson là vaccine một liều dựa trên phiên bản suy yếu của virus adeno, tương tự như vaccine AstraZeneca. FDA của Mỹ và EMA của EU đã xác định có mối liên hệ giữa VITT và vaccine Johnson Johnson Johnson. Trang web của FDA nói Cục máu đông liên quan đến các mạch máu trong não, bụng và chân cùng với mức độ thấp của tiểu cầu, tế bào máu giúp cơ thể bạn cầm máu đã xảy ra ở một số người đã được tiêm vaccine Johnson COVID-19. Ở những người đã phát triển các cục máu đông này và lượng tiểu cầu thấp, các triệu chứng bắt đầu khoảng 1 đến 2 tuần sau khi tiêm chủng. Hầu hết những người phát triển các cục máu đông này và lượng tiểu cầu thấp là phụ nữ từ 18 đến 49 tuổi, cơ hội xảy ra điều này là xa vời. Nhưng cả hai cơ quan đều kết luận rằng những ca này rất hiếm và lợi ích của vaccine Janssen vẫn cao hơn nguy cơ đối với người lớn từ 18 tuổi trở lên. Giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch do vaccine VITT và vaccine dựa trên phiên bản suy yếu của virus adeno có liên hệ không? Các ca VITT hiếm gặp xảy ra sau khi tiêm vaccine sử dụng vector là virus adeno đã gây ra các câu hỏi cho giới khoa học. Nhưng hiện tại không có bằng chứng cho thấy chính công nghệ vaccine sử dụng vector là virus adeno là nguyên nhân gây ra các ca VITT. Rất tiếc hiện không có dữ liệu từ các vaccine khác sử dụng cùng công nghệ bao gồm Sputnik V của Nga và vaccine do công ty Candino Biologics Trung Quốc sản xuất ai không nên tiêm vaccine AstraZeneca ở Việt Nam. Phần này dựa theo thông tin từ trang web của công ty vaccine Việt Nam VNVC. Thành phần vaccine AstraZeneca bao gồm một hoạt chất và các tá dược cho phép vaccine được sử dụng dưới dạng tiêm. Tá dược trong vaccine COVID-19 Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Vaccine AstraZeneca giải thích về độ an toàn vấn đề đông máu từ thời báo chấm đi Berlin Cộng hòa Liên bang Đức Thu Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các bản tin sau.